Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với kênh Tiếng Bóng Đá cũng như là kênh uh, Tiếng Số Kèo nhé Thì trước khi mà đến thêm với một cái video nhận định vào ngày hôm nay ấy, thì anh em nhớ để lại cho Tiếng hai cái luật đăng ký theo dõi kênh Đó Tiếng Số Kèo này, rồi Tiếng Bóng Đá này Để cho Tiếng có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều video mới cho anh em tham khảo nhé Thì Tiếng cũng chia sẻ thật lòng là từ đây đến ngày uh, cuối tháng tư đó tiếng có một cái mục tiêu là cho cái kênh tiếng bóng đá là lên được một ca sub ấy cho nên anh em hãy ủng hộ tiếng bằng uh, cái cái hình thức là cứ ấn nút đăng ký theo dõi kênh là được nhá nó không có bị mắc mắc gì hết đấy tiếng sẽ, sẽ có thêm nhiều cái động lực để uh, cố gắng đưa lên những cái video mà nhận định nó chuyên nghiệp hơn để cho anh em có thể uh, lấy những cái mã kèo mà nó nó nó chuẩn mực hơn để cho anh em có thể đầu tư nhá. Ok thì trong video lần này Tiến sẽ tiếp tục nhận định thêm cho anh em một cái trận đấu tại cái giải đấu ngoại hạng Anh đó chính là cái trận đấu giữa cái thằng uh, uh, Liverpool với Nottingham Forest nha anh em thì trận này được diễn ra vào lúc 21 giờ hôm nay nè thuộc vòng đấu 32 thì cùng giờ cùng giờ tại giải Ngoại Anh cũng sẽ có các trận đấu như là Brentford với Aston Villa hay là Crystal với Everton này đó rồi Leicester với cái thằng Wolver thì những mắc kèo này nếu như mà tiến còn thời gian nhiều đó tiến rảnh việc thì tiến sẽ lên hết đầy đủ các trận đấu này trên YouTube cho anh em xem cho anh em ờ, tham khảo còn nếu như mà tiến không có nhiều thời gian để lên đầy đủ hết các video cho anh em ấy thì uh, à, anh em muốn lấy được những mã kèo này thì tốt nhất cứ liên hệ với Tiến đi đó Tiến sẽ đưa anh em vào nhóm nhóm của Tiến thì hoàn toàn miễn phí à, cũng như là sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký một cái trang chơi luôn đó để cho anh em có thể à, thoải mái lựa chọn những mã kèo trên nhóm mà Tiến đưa ra thì Tiến cũng xin chia sẻ thêm một điều anh em muốn có một cái trang chơi uy tín nhất đó muốn đầu tư chính trang tin tưởng tiến thì cứ liên hệ với tiến tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách tạo tài khoản cách đăng ký một cái trang chơi uy tín nhất đó nó bảo mật hoàn toàn nó nạp rút cũng nhanh đó anh em không cần phải chơi mất like mất phí như là phải chơi qua ngoài bên ngoài qua thầu qua cò đâu nó để liên hệ với tiến ấy thì anh em cứ liên hệ qua cái số zalo 0963 731 346 hoặc là bốn cái đường link dưới cái phần mô tả ở video ấy đó anh em chỉ cần ấn vào cái phần mô tả thôi đây ấn vào phần mô tả một trong video nữa cũng được như cái video anh em anh em đang xem này thì sẽ có được những cái đường link như Facebook cá nhân, Telegram, Fanpage cùng với TikTok. Đó anh em có thể ấn trực tiếp vào một trong những cái đường link này. Còn nếu không anh em có thể liên hệ trực tiếp qua cái số Zalo nhé 0963 731 346. Còn cái điều kiện mà để chơi trên trang thì chỉ cần anh em có được một số tài khoản ngân hàng, có xài cái internet banking, chuyển khoản online ấy hoặc là anh em có sử dụng cái ví Momo chỉ như thế thôi là tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cụ thể cách chơi trên trang như thế nào đó cách nạp rút cách vào kèo cách sôi kèo ok chưa thì uh, quay trở lại với cái trận đấu giữa cái thằng Liverpool với à, Nottingham Forest thì trước tiên cũng như ở những cái trận đấu trước tiến sẽ cho anh em xem trước về cái tỷ lệ kèo mà những cái đã đưa ra nhé đây anh em thì hiện tại nhìn vào màn hình này anh em có thấy được đây chính là cái mã kèo mà những cái đã đưa ra như là à, đội chủ nhà Liverpool sẽ chấp đội khách Nottingham với mức chấp là hai hòa cả trận này cùng với đó là chấp 0.75 ở ngay trong hiệp 1 và mã tài xỉu của trận đấu này đó chính là 3.25 cho mã cả trận FT nhé anh em và 1.25 là mã tài xỉu à, mã tài xỉu ở ngay hiệp 1 à, và hiện tại cũng có đầy đủ các mã kèo như là phạt góc và kèo thẻ phạt cho anh em chơi nào chỉ trên trang ấy đấy thì phạt góc hiện tại Liverpool chấp góc trước Nottingham là chấp 4 hòa cả trận này và chấp 2 hòa đó về mã chấp góc nha anh em chấp 2 hòa ngay trong hiệp 1 còn tài xỉu gốc ở trận đấu này đó chính là 10.5 cho mã cả chặn và 5 hòa cho ngay trong hiệp 1 cũng như mã kèo thẻ thì nó ham nó nó ham nó sẽ chấp thẻ cái thằng Liverpool với mức chấp là 0.5 và mức tài xỉu thẻ ở trận đấu này tài xỉu cả chặn nha anh em đó chính là 3.5 thì như tiếng nó chia sẻ ví dụ như cái mã kèo mà Liverpool chấp hai hòa này ăn 0.85 đi đó hiện tại trên trang nó chỉ đưa ra ở cái mức này là ăn cao nhất cho cái mã chấp hai hòa thôi nhưng nếu mà anh em mà lấy cái mã này ấy mà bên thầu anh còn nó đưa ra cho anh em ấy đó nó vẫn đưa cho anh em mã chấp hai hòa nhưng nó chỉ cho anh em ờ, ăn cái mức là 0.7 thôi đó nó sẽ cắn like từ anh em anh em thua thì anh em anh em bị bị mất vốn nó lại ăn được hoa hồng từ anh em đúng không còn nếu như mà anh em thắng kèo ấy thì à, anh em lại bị mất like đó anh em đường nào anh em cũng thể cách chơi như vậy để chơi làm gì đúng không tốt nhất cứ lấy một cái trang mà tự chơi thôi đó anh em mà muốn có một cái trang chơi như tiếng đã chia sẻ rồi tin tưởng tiếng có số tài khoản ngân hàng có xài internet banking thì cứ liên hệ đi tiến sẽ giúp đỡ cho anh em sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký trên trang sẽ đưa trực tiếp anh em vào nhóm luôn đó để cùng đầu tư với tiến cũng như là là à, tham khảo những cái mã kèo mà tiến đưa ra nó chuẩn hơn trước cái giờ bóng lăn khi mà tiến nắm được bắt được cái đội hình mà ra sân chính thức này cái sơ đồ của hai đội đấy thì anh em cần cứ liên hệ nhé còn những anh em nào mà sợ tiến uh, dạng như là, là thường hay nhắn tin hỏi là trang này lỡ nạp được rồi rút không được rồi sao anh này nọ thì tốt nhất là đừng có liên hệ làm gì hết mất thời gian thôi nó tiếng không có rảnh mà đi giải thích với anh em là là nó có uy tín hay không đâu nếu như mà anh em thật sự tin tưởng thì cứ liên hệ nhá ok thì quay trở lại với cái mã kèo hiện tại thì anh em hãy cùng tiến đảo qua phân tích cũng như nhận định về hai cái đội bóng này trước khi mình đưa ra sự lựa chọn nó hợp lý nhất để cho anh em có thể đầu tư cùng với tiến nhá đây anh em hiện tại thì anh em hãy cùng tiến đảo qua trước về cái bảng xếp hạng của hai đội ở thời điểm ờ, này thì đầu tiên là đội chủ nhà Liverpool thì nó đang có được tổng cộng là 47 điểm sau 30 vòng đấu này với 13 thắng 8 hòa và 9 thất bại ghi được 56 bàn thắng và để thủng lưới 36 bàn thì Liverpool hiện tại đang xếp vị trí thứ 8 tại ngoại hạng Anh nha em à, nha anh em thì à, anh em nhìn chung thì có thể thấy là thằng Liverpool này vẫn còn nguyên cái cơ hội để chen cái chen chân vào cái vị trí top 4 cũng như là top 5 ngoại hạng Anh đấy vì hiện tại vị ở vị trí top 5 gần nhất đó chính là thằng Tottenham nó đã có được 53 điểm sau 31 vòng đấu còn Liverpool thì nó chỉ mới thi đấu 30 vòng thôi đó và nó cũng đã có được 47 điểm rồi nếu như mà nó chỉ cần thắng một trận bằng số trận với uh, uh, Tottenham ở vị trí thứ năm thì nó cũng chỉ kém cái thằng này là uh, ờ, 3 điểm cách biệt mà thôi chỉ bằng một trận thắng thôi đấy nên mọi cơ hội mà để chiên chương vào một cái vị trí top 5 nó để lấy một cái vé dự cúp châu Âu ấy thì hoàn toàn còn rất là sáng đối với uh, Liverpool nha anh em còn về đội khách uh, Nottingham thì nó đang có được 27 điểm sau 31 vòng đấu này với 6 thắng 9 hòa và 16 thất bại ghi được 24 bàn thắng và để thủng lưới 56 bàn đó cái phong độ uh, có thể nói là tương đối tệ của cái thằng Nottingham ở mùa giải năm nay đã khiến cho nó phải đứng ở cái vị trí mà ở trong cái nhóm mà gớt hạng ấy đó và hiện tại nó chỉ uh, uh, nó nó chỉ kém cái vị trí thứ 19 cũng như 20 trong cái nhóm các hạng đó chính là Leicester cùng với Southampton là là cùng với 2 đến 4 điểm cách biệt mà thôi. Đó nhưng mà phía trước nó vẫn còn cơ hội để uh, giữ lại một cái vé trụ hạng mùa giải năm nay. Vì Everton hiện tại vẫn đang có cùng số điểm với nó ở nhóm an toàn ở gần nhất vị trí thứ 17 này. Đó nhưng mà ship hơn do hơn và cái hiệu số bàn thắng so với Nottingham cũng như là ở vị trí thứ 16 và vị trí thứ 15 này đó cũng như 14 luôn này thì từ Bournemouth đến West Ham đến Leeds United thì tất cả chỉ hơn cái thằng Nottingham Forest này từ 3 đến 6 điểm cách biệt mà thôi đó nếu như mà Nottingham làm tốt hơn ở trong cái trận đấu này cũng như những trận đấu sắp tới thì chắc chắn là Nottingham uh, sẽ uh, uh, giữ được một cái vé trụ hạng để tiếp tục có thể thi đấu ở cái giải ngoại hạng Anh mùa giải năm nay đúng không anh em thì anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái phong độ của hai đội cái thời điểm này đây đầu tiên đó chính là Liverpool Liverpool thì sau khi nó trải qua cái mặt trận liên tiếp là 5 trận không biết mùa chiến thắng anh em anh em nên nhớ là sau cái trận thắng 7-0 hủy diệt trước thằng MU này thì nó đã trải qua chuỗi là 5 trận liên tiếp không biết mùa chiến thắng luôn đó thua 0-1 trước Bournemouth này rồi thua 0-1 trước Real này cũng như trận thua 1-4 trước Man City đó sau đó lại hòa liên tiếp hai trận đấu 0-0 trước Chelsea cũng như là hai điều trước cái thằng Liverpool à, trước Arsenal đấy à, thì sau cái chuỗi chặn không biết mùa chiến thắng này thì mới đây nhất mới đây nhất trên sân khách trên cái sân của cái thằng Leeds United thì Liverpool đã có một chiến thắng cực kỳ đậm trước Leeds nha anh em đó một trận thắng với tỷ số là 6-1 Đấy thì sau cái trận thắng này cũng đã giúp cho Liverpool à, có được một số điểm khá là quan trọng để tiếp tục cái cuộc đua vào cái ngôi vị vị trí ít nhất là top 5 hoặc là top 4 mà mùa giải năm nay đúng không anh em? Đó để nó có thể giành một cái vé dự cúp châu Âu ở mùa giải sau. Đó để tránh cái việc mà Liverpool phải trắng tay. Đó chỉ chơi được những cái đấu đấu trường như là giải quốc nội mà thôi. Đó thì nhìn chung, nhìn chung ở hai trận hòa trước đó với trận hòa 0-0 trước Chelsea cũng như là hai đều trước Arsenal thì Liverpool đã làm rất tốt rồi anh em. Đó đối đầu với cái đội mà đang đứng đầu bảng Arsenal đang có phong độ cực kỳ cao cũng như một thành công thi đấu rất là hay luôn nhưng mà Liverpool vẫn cầm hòa được với tỷ số hai đều. Nếu như mà anh em đã theo dõi, theo dõi cái trận đấu này cũng biết rằng là cái thằng Liverpool nó đã có cơ hội vươn lên, thậm chí là có thể giành chiến thắng trước Arsenal với số 32. Đó và gần như là là à, thằng à, thằng à, uh, Salah đã xúc trượt một cái quả ben trong cái trận đấu này trước Arsenal đó và hai điều cũng là kết quả cuối cùng của Liverpool trên sân nhà trước uh, uh, cái đội đầu bảng Arsenal và trước đó thì Liverpool cũng đã hòa với Chelsea ngay trên sân nhà của Chelsea luôn đó thì hai cái trận hòa này trước hai cái đối thủ phải nói là rất là mạnh tại Hoàng Anh cho nên cũng là không có một cái điều gì mà có thể đáng trách dành cho Liverpool đúng không anh em đó thậm chí hai kết quả hòa này có thể nói là rất là tốt đối với Liverpool luôn đó thì sau cái chủ trận rất là tốt này chắc chắn là cái cơ hội để Liverpool tiếp tục chen chân vào vị trí top 5 phải nói hiện tại cực kỳ sáng luôn đó anh em đấy thì tiếp theo đây anh em hãy cùng tiến xem thêm về cái phong độ của đội khách uh, Nottingham Forest thì anh em nhìn là có thể thấy này ở 10 trận thi đấu gần nhất tại giải ngoại hạng Anh của cái thằng Nottingham thì gần như là nó không biết mùi chiến thắng luôn em đó nó chỉ có được ba trận hòa và 7 chiến thắng một phong độ cực kỳ tệ luôn đó thì cứ duy trì cái phong độ như thế này chắc chắn là Nottingham sẽ phải nhận một cái vé rớt hạng cái mùa giải năm nay đặc biệt là khi mà à, phải đối đầu với cái thằng Liverpool đang có những cái phong độ những trận đấu gần đây cực kỳ cao nữa đó và rất là khác điểm ở trong cái cái cuộc đối đầu đêm nay nữa chắc chắn là một cái điều khó khăn dành cho nó tinh Nottingham đấy thì anh em hãy cùng tiến xem thêm về phong độ sân nhà cũng như sân khách của hai đội này đây anh em thì trên sân nhà Liverpool đã có li, đã, đã bắt bại liên tiếp 3 trận đấu đó với hai chiến thắng 2-0 trước Wolves cũng như thắng đậm 7-0 trước MU này đó và mới đây nhất là trận hòa hai đều trước Arsenal còn về cái thằng đội khách Nottingham thì nó đã phải nhận liên tiếp 5 thất bại ở năm cái chiến làm khách gần nhất thì nó chỉ có được hai bàn thắng anh em ở ờ, một bàn thắng là 1-3 trước cái thằng uh, Tottenham này cũng như một bàn thắng 1-2 trước cái thằng uh, Leeds United đấy còn lại là ba trận thắng không có được ba ba cái thất bại không có được một bàn thắng nào trước cái đối thủ luôn đó thua 0-2 trước Fulham này 0-4 trước West Ham cũng như là mới đây nhất trên sân khách của Aston Villa thì cái thằng Nottingham cũng đã phải nhận một cái trận thua với cách biệt là hai bàn trở lên đấy phong độ cực kỳ tệ của Nottingham chắc chắn là là uh, tiếng nhận định thì nó gần như là 70 đến 80 phần trăm nó sẽ phải gớt hạng cái mùa giải năm nay đó vì những đội bóng còn lại đang thuộc cái nhóm gớt hạng cũng như cái nhóm gần vị trí gớt hạng cũng đang có phong độ ổn hơn cái thằng Nottingham là rất là nhiều đó và thi đấu gần như là tiếng thấy nó thi đấu quyết tâm hơn so với cái thằng Nottingham Forest Đấy, thì anh em hãy xem thêm về cái lịch sử đối đầu của hàng này nha. Đây, thì trong 4 trận đối đầu nhau gần nhất thì nó Tottenham nó đã có được một chiến thắng, một trận hòa và phải nhận hai thất bại trước cái thằng Liverpool. Đó và có một cái điểm sáng dành cho nó Tottenham ở cái trận đấu này, đó chính là à, ở cái trận lượt đi tại giải đấu ngoại hạng Anh mùa này thì trên sân nhà Nottingham đã đánh bại Liverpool với tỷ số là 1-0. Đó một kết quả phải nói cực kỳ tốt của Nottingham ở trong cái trận lượt đi trước cái thằng Liverpool luôn thì anh em có thể uh, uh, xem thêm về cái thông số thẻ phạt của Liverpool với Nottingham trong 10 trận thi đấu đối đầu với nhau trong lịch sử. Đây anh em, thì trong 10 trận đụng độ nhau gần nhất ở trong lịch sử đối đầu ấy thì cả hai đội đều có dưới 4.5 thẻ phạt mà thôi. Chứng tỏ là hai đội này à, thường gặp nhau xuất hiện rất là ít thẻ phạt. Đó, nhưng mà riêng về cái trận đấu này riêng tiến thái trận đấu này một cái tính chất uh, kiểu như là hai đội đang rất là cần điểm với nhau đó chắc chắn là không ai muốn thua ai trong cái trận đấu này nên chắc chắn sẽ xảy ra có nhiều pha va chạm này đó và riêng tiến thì nghĩ là Liverpool nó sẽ chơi giữ nguyên với cái sơ đồ là 4-3-3 như là ở trận đấu trước đó ở cái trận đấu mà vừa mới thắng 6-1 trước thằng Leeds vừa rồi đó ờ, chắc chắn Liverpool nó sẽ chơi áp áp sân hoàn toàn trước cái thằng Nottingham đặc biệt là là uh, nó đang rất là khác điểm anh em còn về Nottingham thì tuy nó sẽ chơi với một thế trận là phòng ngự phản công nhưng chắc chắn là Nottingham nó cũng sẽ muốn là có ít nhất là một điểm số ở trận đấu này đúng không đó vì nó cũng đang uh, rất là khác điểm nó không có thể nào mà nó muốn gớt hạt cái mùa giải năm nay được và tất nhiên những đội bóng uh, mà mà đang không còn gì để mất anh em thường thi đấu rất là hay rất là quyết liệt cho nên trước khi mà đưa những cái sự lựa chọn mà anh em có thể đầu tư kiểu như mà những anh em nào mà yêu quý Liverpool ấy thì nên cân nhắc khi mà đầu tư vào uh, Liverpool trong cái cuộc đấu đầu này nha anh em vì theo tiếng thấy uh, à, cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra thì điểm hiện tại Liverpool chấp khá là cao đó xét về mọi mặt thì Liverpool thật sự là nhỉnh hơn cái thằng Nottingham cực kỳ nhiều anh em đó không thể so sánh được đúng không cực nhỉnh hơn rất là nhiều luôn nhưng mà với một tính chất của trận đấu ngoại hạng Anh đó với một cái chính chất trận đấu cực kỳ quan trọng trong cái vòng đấu này thì uh, tiến tin là cái thằng Nottingham nó sẽ không để thua cái thằng Liverpool cách biệt quá hai bàn đấy cho nên với cái mã kèo này nếu như mà anh em tin tưởng tiến muốn đầu tư theo tiến thì anh em có thể vào cho tiến cái mã kèo đó cho nào Nottingham được chấp hai hòa cả chặn đó anh em có thể đầu tư cho tiến là Nottingham được chấp hai hòa cùng với đó là anh em có thể vào thêm cái mã là tài gốc anh em vào cho tiến mã tài gốc 10.5 cả chặn đấy thì đây chính là hai cái mã kèo mà tiến có thể đưa ra cho anh em có thể đầu tư trong cái cuộc đối đầu đêm nay vì hiện tại tiếng chắc chắn bên em gặp Nottingham à, ờ, tuy là nó có phong độ cực kỳ tệ những trận đấu gần đây nhưng với cái tình thế mà không còn gì để mất anh em nên chắc chắn là là Nottingham nó sẽ thi đấu với một cái thế trận tuy là nhún nhường nhưng chắc chắn nó sẽ uh, tranh thủ những cơ hội để phản công nếu như mà Nottingham mà nó có được cái bàn thắng sớm trong trận đấu này cũng như là Liverpool mà không thể ghi được một bàn thắng nào ở ngay trong hiệp 1 thì chắc chắn là là uh, vào cái hiệp thứ hai Liverpool nó sẽ chơi dồn ép nhiều hơn đó và sẽ dẫn đến những cái pha mà nhiều quá phải góc hơn đúng không anh em đấy cho nên nghiêng về tiếng tiến lại tối ưu cho anh em đó chính là hai cái mã kèo Nottingham được chấp hai hòa cả trận này cùng với cái mã là tài gốc 10.5 cả trận nếu như mà anh em kết các cái mã kèo này với tiếng ấy thì anh em có thể đầu tư theo tiếng còn không thì anh em có thể đợi uh, uh, sát cái giờ bóng lăn đi tầm 1 tiếng đến 2 tiếng khi mà tiếng nắm được cái thông tin chính thức về cái đội hình ra sân của hai đội ấy, biết được có lối chơi của hai đội đó thì lúc đó tiến sẽ đưa lại những cái mã kèo nó kỹ hơn lên riêng trên nhóm cho anh em chơi còn để vào nhóm của tiến thì tiến cũng nói nhiều lần rồi nhóm hoàn toàn miễn phí đó không thu một đồng lọc phí nào từ anh em hết đó cũng như là sẽ hướng dẫn cho anh em cách chơi trên trang luôn đó để tạo một cái trang chơi uy tín nhất luôn đó tạo tài khoản rồi tự chơi thôi không cần phải chơi qua thầu qua cò bị mất like mất phí này nọ nó lu bu lắm đấy và tiến cũng muốn nhắc lại một điều nữa nếu như mà anh em muốn có một trang chơi uy tín ấy thì bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online hoặc là phải có sử dụng cái ví momo ấy chỉ cần như thế thôi thì cứ liên hệ trực tiếp với tiến đi số zalo 0963 731 346 tiến có ghim trong màn hình ở dưới cái video này này hoặc là bốn cái đường link ở bốn nền tảng khác nhau đó facebook fanpage uh, telegram cùng với tiktok tiến để dưới phần mô tả trong video ấy thì anh em đủ điều kiện liên hệ với tiến tiến sẽ nhiệt tình hướng dẫn cho anh em cách đăng ký cách tạo trang cách vào kèo đó cách bán kèo này nọ tiến sẽ hướng dẫn cụ thể nhiệt tình cho anh em nhé còn những ai mà thật sự mà mà tin tưởng thì hãy liên hệ thôi còn ai mà sợ bị lừa này nọ tốt nhất đừng có liên hệ mất thời gian hai bên nhé tiến nói thẳng là tiến không có thời gian nhiều để uh, uh, giải thích cho anh em nghe là là cái trang nó uy tín hay là không đâu đó tin tưởng thì cứ liên hệ thôi tiến sẽ giúp đỡ và hướng dẫn cho anh em ok thì tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nhé anh em cần thì cứ liên hệ với tiến còn những uh, à, những ai mà muốn lấy những mã kèo chuẩn hơn thì như tiến đã nói rồi thì cứ đợi đợi trước cái giờ bóng lăn đi đó đợi trước giờ bóng lăn tiến nắm được cái đội hình chính thức được cái lối chơi của hai đội lúc đó tiến sẽ đẩy mã kèo chuẩn hơn lên trên nhóm nha anh em ok thì những ai mà thấy mã kèo của tiến mà hợp ý trùng máu với anh em thì anh em cũng có thể vào luôn ngay bây giờ còn không thì xem như là tham khảo thôi nhá thì tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây anh em mà thấy nhận định của tiếng hay hợp ý với anh em ấy anh em yêu quý tiếng ấy thì hãy thể hiện bằng cái cách là ấn nút like ở trong cái video này nhé đó cũng như là để lại một cái lượt đăng ký theo dõi kênh tiếng bóng đá cũng như là kênh tiếng số kèo luôn nhé anh em và tiếng cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đầu tư này đó và chúc cho anh em và gia đình anh em có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống nhé.